rồi đi thôi đồng chí tờ linh lên đồ mình lên lệnh xuống từ trên bộ đi vào đường dây ma túy ở căn biệt thự bên hồ